đều được chúng tôi đăng ký lại để giúp cho quý khách có một cái lượng đăng ký nhất định. Quay trở lại với ờ, chương trình ờ, giới thiệu xe ngày hôm nay. Ô tô Kinh Anh ờ, xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một chiếc xe mang thương hiệu từ Hàn Quốc. Đó là chiếc Hyundai Elantra sản xuất năm 2015 nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc 5 chỗ số tự động máy xăng 1.6 Chiếc xe này à, sản xuất năm 2015 cho nên là được trang bị cũng khá là nhiều các cái tính năng như là camera lùi, màn hình cảm ứng DVD 8 inch, phun xăng điện tử. Bốn bánh xe đều được à, trang bị à, phanh ABS cho nên là rất là an toàn. Đây là dòng Hyundai Elantra GLS nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc. Với chiếc xe này thì ô tô Kiên Anh cam kết là không hề có đâm đụng hay là ngập nước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 địa chỉ C1 lô 11 Phạm Hùng, khu lấn biển, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Sau đây thì à, chúng ta cùng đi tìm hiểu à, chi tiết à, chiếc xe này nhé. Như quý vị thấy thì chiếc xe này mới sản xuất năm 2015, nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc, cho nên là toàn bộ phần thân vỏ còn khá là đẹp. Sơn vẫn còn zin trên 98%. Đấy quý vị thấy thì phần sơn ở phía dưới này vẫn còn nguyên cái lớp sần của nhà, nhà sản xuất còn rất là đẹp toàn bộ à, thân vỏ cực kỳ đẹp đây là bánh trước ở bên à, phụ này đấy mâm đúc cách điệu nhìn khá là bắt mắt vỏ xe còn khá là mới xe này vẫn còn bảo hiểm à, thân xe bảo hiểm hai chiều đầy đủ quay chi tiết và cận cảnh cho quý vị thấy cái phần bánh trước ở bên phụ rất là đẹp toàn bộ phần hộc dè hệ thống giảm sóc còn như mới hệ thống cô lốp gương cũng đã được uh, tích hợp uh, à, sinh nhan trên gương rất là an toàn còn đây là cánh cửa trước ở bên phụ này phần tắp bi của nó quý vị thấy các cái tấm nhựa không hề có cái hiện tượng gì là sần sùi cả keo chỉ thì vẫn còn zin đầy đủ không hề thiếu một uh, phân đoạn nào cả sơn của cánh cửa vẫn là sơn zin 100% đấy quý vị thấy các cái con ốc chốt khóa cũng rất là đẹp dàn đồng dàn chassis trên cánh cửa không hề có cái dấu hiệu gì là mục nát cả hệ thống à, bàn lề thì à, bậc lên xuống này cũng rất là đẹp lách của cánh cửa bên sau chốt khóa cũng như là hệ thống à, bản lề của cánh cửa sau quý vị thấy cực kỳ là chắc chắn hàng ghế à, bọc da cao cấp vẫn là zin theo xe cột cũng như là khung cửa phần à, tắp lô của nó này các cái tấm nhựa còn rất là sần rất là tươi hệ thống túi khí đây là học đầy đồ này đấy vẫn còn đầy đủ các cái giấy tờ theo xe như sổ bảo hành rồi các cái à, cuốn sổ hướng dẫn sử dụng xe chủ xe phải nói là giữ xe cực kỳ là kỹ và chịu khó đi bảo dưỡng ở chính hãng đấy đây là các giấy tờ theo xe này đấy hướng dẫn uh, sử dụng xe vẫn còn in màu bảo dưỡng chiếc xe này à, phải nói là chủ xe giữ rất là kỹ thường xuyên đi bảo dưỡng à, định kỳ ở hãng đây tờ hướng dẫn sử dụng xe đây vẫn còn ở trong các cái bọc xe mới chạy được hơn 34.000 à, km thôi chúng chúng ta xem phần đồng hồ chúng ta sẽ rõ phần lấy nguồn này dàn à, hệ thống à, điều hòa tự động hai chiều các cái à, cổng USB outlet hộp số tự động 6 cấp ra dạ vào số cực kỳ là trơn mượt nhẹ nhàng <coughs> các cái hộc đầy đồ chai nước bệ tì tay có thể trượt lên trượt xuống một cách rất là dễ dàng cái xe này mới sản xuất năm 2015, sản xuất ờ, ờ, nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc. Màn hình cảm ứng DVD 8 inch có đầy đủ các cái tính năng như là nghe nhạc, xem phim, tích hợp bản đồ à, dẫn đường mới nhất. Đây, chúng ta cùng ờ, xem à, vô lăng này. Vô lăng 4 à, chấu. Các cái tấm nhựa cũng rất là sần, có tích hợp các cái nút điều chỉnh rất là thuận tiện cho chúng ta khi mà chúng ta vận hành chiếc xe này túi khí trên vô lăng cũng hoạt động rất là hiệu quả bản đồ Việt Map đây hệ thống đồng hồ bảng đồng hồ tất cả các đèn tín hiệu cảnh báo vẫn còn rất là hoạt động còn hiệu quả đấy mới đi được có hơn 34.000 km thôi phải nói là xe đi rất là ít chìa khóa à, điều khiển từ xa <clears throat> vẫn là zin theo xe đấy núm điều khiển ờ, giặt lạnh với dạng ờ, núm xoay cho nên là rất là dễ dàng lựa chọn cái ờ, nhiệt độ tối ưu cho khoang nội thất vẫn còn đầy đủ các cái giấy bóng của hãng dán ở trên xe phần tắp lô các cái tấm nhựa còn rất là sần còn đây là cánh cửa sau ở bên phụ đây đấy quý vị thấy phần tắp đi các cái tấm nhựa màu đen rất là sần tay nắm cửa không hề có cái dấu hiệu gì là mài mòn hay là bong chóc cả xe mới sản xuất năm 2015 nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc mà cho nên là phần keo chỉ gioăng cao su vẫn là zin chính hãng đầy đủ hàng ghế phía sau chốt khóa khung cửa rất là đẹp vẫn là zin theo xe đây là cái bệ tì tay ở ờ, hàng ghế phía sau này khi chúng ta lật xuống thì nó ờ, trở thành cái bệ tì tay cũng như là để ờ, chai nước còn đây là cái hốc gió lạnh ở phía sau này làm cho cái khoang nội thất làm lạnh rất là nhanh sâu trần trần nỉ vẫn là zin rất là chắc chắn không hề có cái dấu hiệu gì là bong chóc hay là xù lông cả toàn bộ các cái đèn tín hiệu cảnh báo trên trần xe các cái tín hiệu tin các đèn tiện ích với hoạt động rất là tốt chúng ta cùng xem lại cái à, bảng tableau rất là đẹp còn đây là cốp xe ở phía sau đây đấy rất là rộng dòng sedan hạng C cho nên là phần à, cốp xe khá là rộng rãi toàn bộ à, dàn sắt xi dàn đồng của nắp cốp xe đây quay cận cảnh và chi tiết cho, à, cho quý vị thấy chốt khóa vẫn còn rất là mới kèo chỉ thì vẫn còn zin không hề có cái hiện tượng gì là rách nát hay mục nát cả tôi cam kết là chiếc xe này không hề có đâm đụng hay là ngập nước cụm đèn à, hậu này rất là trong ta thấy cái phần nhựa ở phía sau này không hề có cái hiện tượng gì là chày trụa cả chúng ta cùng à, quan sát kỹ quay cận cảnh và chi tiết à, phần à, cốp xe cho quý vị thấy rõ tất cả các cái chi tiết ở bên phía trong này còn như mới dàn đồng của taxi không hề có hiện tượng gì là dỉ xét cả xe nhập mà đây là bánh dự phòng này cũng được trang bị mâm đúc toàn bộ à, cũng được trang bị à, các cái à, dụng cụ theo xe như là con độn để chúng ta thay thế bánh dự phòng bánh dự phòng là còn chưa sử dụng luôn đấy dàn chassis dàn đồng ở bên trong cốp xe đấy rất là đẹp còn đây là bánh sau ở bên tài mâm đúc cách điệu rất là chắc chắn vỏ xe cũng còn khá là mới toàn bộ hộp rẻ cua lốp cực kỳ đẹp vỏ xe vẫn chưa thay nhé vẫn là đời một của chiếc xe đấy <clears throat> còn đây là cánh cửa sau ở bên tài này chắc cũng ờ, không cần phải nói quá nhiều quay ờ, cận cảnh về chi tiết ờ, cho quý vị thấy rõ toàn bộ keo chỉ gioăng cao su vẫn là zin chính hãng không hề thiếu một phân đoạn nào cả ngay cả cái phần ở bên dưới cũng vậy tắp bì khung cửa còn đây là cánh cửa trước ở bên tải đấy vị thấy không các cái tấm nhựa hệ thống ờ, hệ thống uh, keo chỉ gioăng cao su không hề có cái hiện tượng gì là mất mát cả đấy vẫn còn nguyên cái lớp ờ, nhựa dán ở trên bậc lên xuống này phải nói là chủ xe giữ xe rất là kỹ tem nhãn trên cánh cửa rất là rõ ràng đầy đủ chốt khóa rất là chắc chắn ghế tài xế hệ thống ờ, đấy vẫn còn cả tấm ờ, nhựa dán ở trên phần vô lăng của xe này. xe được điều chỉnh ờ, gật gù giúp chúng ta lựa chọn cái vị trí lái dễ dàng nhất còn đây là bánh trước ở bên tải chắc không cần phải nói quá nhiều quay cận cảnh là cho quý vị thấy mầm đúc cách điệu cực kỳ đẹp học rẻ bù lốp hệ thống giảm sóc còn như mới cụm đèn pha ở phía trước này được trang bị đèn halogen xin lỗi à, đèn bi chiếu sáng à, rất là xa đèn gầm cũng vậy rất là trong chưa hề có cái dấu hiệu gì là hoen nố hay nứt vỡ cả đấy quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy cũng đèn pha bên tài bên ờ, phụ đèn bi chiếu sáng rất là xa giúp cho chúng ta an toàn ở những nơi trời tối hoặc là khi chúng ta di chuyển vào ban đêm chúng ta cùng ờ, tìm hiểu cái phần ờ, máy của chiếc xe này nhé thì Hyundai Elantra uh, trang bị cái động cơ xăng 1.6 lít cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu vẫn còn đầy đủ các cái tem nhãn này đấy bình uh, áo quỳ vẫn còn rất là mới toàn bộ phần máy xe quý vị thấy có ờ, trang bị hệ thống ờ, phun xăng điện tử cho nên là khá là tiết kiệm nhiên liệu phần ờ, dàn đồng dàn chassis của nắp cabo này không hề có cái hiện tượng gì là cong vênh cả rất là liền mạch keo chỉ vẫn còn đầy đủ cái dấu dập nổi của hãng sản xuất ở trên nắp cabo như chúng tôi đã nói thì chúng tôi cam kết là chiếc xe không hề có đâm đụng hay là ngập nước quay cận cảnh và chi tiết này thanh ABS rất là an toàn toàn bộ à, phần máy xe quý vị thấy rất là sạch sẽ và khô ráo các con ốc chưa có à, đụng chạm có à, Clay Moret đâu mới sản xuất năm 2015 mà nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc nữa Đấy, vẫn còn đầy đủ các cái tem cảnh báo ở trên thanh rằng đầu xe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 không hề có một ờ, dấu hiệu gì là mục mọt hay là hàn nứt ở trên gầm của chiếc xe đâu quý vị xe nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc mà cho nên là phần ờ, gầm rất là dày và bây giờ thì chúng ta cùng trải nghiệm vận hành chiếc xe này nhé đây như quý vị thấy thì ờ, xe nổ máy rất là êm máy nổ rất là nhẹ nhàng vô lăng có trang bị hệ thống trợ lực cho nên là đánh lái rất là nhẹ nhàng xe có thể phù hợp cho cả đối tượng là các chị em phụ nữ cũng thể có thể lái một cách à, rất là dễ dàng thuận tiện hệ thống à, cái cầm của chiếc xe rất là tốt chúng tôi đang ngồi ở trong xe quay cho nên là cái tạp âm ở ngoài rất là bé màn hình à, cảm ứng DVD 8 inch có đầy đủ các cái tính năng như là nghe nhạc xem phim bản đồ dẫn đường Việt Map mới nhất hệ thống lạnh hai chiều tự động làm lạnh sâu khi à, qua cái à, vị trí khúc cua thì à, vô lăng có trang bị hệ thống trợ lực cho nên là đánh lái cũng khá là nhẹ nhàng hệ thống giảm sóc của chiếc xe rất là tốt khi qua những cái đoạn gồ ghề thì không hề có cái hiện tượng gì là giật cục cả cảm giác lái rất là bốc rất là nhẹ nhàng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 hoàn toàn miễn phí kênh bán hàng của ô tô kinh trên YouTube và trên fanpage. Sau đó nhấn vào biểu tượng chiếc chuông cạnh cái nút đăng ký để là người đầu tiên nhận được à, những video mới nhất đánh giá về chất lượng các loại xe đã qua sử dụng của ô tô kinh Trân trọng cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.